Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khả Nam ơi Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với lệnh bài boss bắt 74 nha Nam Và bây giờ thì uh, Khải uh, à, cắn may mắn cũng như là Khải giao dịch may mắn qua cho còn lon đã Đó, Khải giao dịch nó hai bộ may mắn này Rồi với lại ít uh, thiên sơn với tiểu đại đủ rồi Vẫn xét may mắn 86 nha Nam Vẫn xét may mắn 86 nha anh em xem nha Đừng quên để lại cho video bắt 74 này một like cho xem hộ chơi nha Vô Thiên sơn đâu À từ từ, từ thiếu thiên sơn rồi, để gì lấy thiên sơn đó nè mày à, thiếu thiên sơn này thiên sơn đâu phải nhớ cái đoạn này nuôi thiên sơn đây 43 bình này đó trời ơi thiên sơn quá tử và đồ may bánh cắt kiểu full độ nè <coughs> Vô 1, 2, 3, 4 Let's go. À, ok. Vậy chúng ta ổng à, muốn nó đánh con chân đi chết tôi rồi. Đâu à, điện nó gọn con dưới nữa mà. à ok. Anh em đang xem đừng quên nữa làm like chia sẻ ủng hộ cho anh em đã khánh nhất lên trên tiếp. Rồi ok Vô nhặt đồ Là khai thác mấy con này hết nhặt tắt hết đồ đó Tắt hết nhặt đồ đó Rồi mỗi con đường môn nhặt đồ rồi nha nè Rồi đường môn khai sẽ cho nhặt tất cả Rồi Gần uh, gần chết khai cho nhặt đồ Rồi anh em anh em xem này anh em ơi bị bó đồ nha anh em ơi Rồi ok Let's go Bot ai đang thả Khải? À, anh Đại cho anh ơi, Đại Duy Huân đang thả, Nô đang thả Anh Tùng ra trong bị trên Tùng ơi, xong đánh em đánh anh đánh anh đánh em những được ai trước cũng được để em à, em đánh trước đi ok để em đánh trước ok cái này là bốn hoặc năm con ở đây cho anh đại sư huynh nha nè xếp bánh vẫn như cũ rồi nè mà gì à, mà mà nó đấu 600 uh, à, mấy chục kim đó là tính ra nhiêu ta? Đó. 10 triệu là 680 kim tính ra là kim 45 là... 45 triệu. À, trời. Đấu gì anh? Con Phi Vân phi dân gì mà ghê vậy phi dân bảo ờ, phi dân phi dân ờ, tôi top á tôi top một á top một ờ, cấp á à chạy qua kia mới lên được thấy ơi chạy qua kia mới lên được nó kẹt nó nhạc ta Butter rồi mà tính ra tính ra gì đâu mà con phi dân nó chắc bằng bằng tôi con... miếng chưa ôi tôi cái miếng làm nóng nhật ta ủa anh nô, anh nô sao vậy sao không nhặt được này bơ tơ thiếu yêu này không nhận được món nốt nào luôn vãi chướng vậy này nhặt tất cả này mà không nó nhặt ta Ủa bị gì vậy Không nhặt được luôn em ơi Của người khác không vậy Không nhặt được Ta xe máy kết thúc vậy Ủa hay là auto bị lỗi ta Ủa bên này thì auto mình không nhặt được trời Lại coi lại bên này coi Ủa Lắc á sợ lắc á Lắc lắc sợ lắc lắc Đủ không nhận được luôn Bấm ngồi xuống rồi Em tắt auto bật lại em tắt auto bật lại rồi đủ mất mày hai món đồ rồi phải bỏ hai, hai món rớt bên đây nè ừ bỏ rồi được à, được một cái ngọc bò một cái chuyền em ơi tôi nói đủ nó bị sao không nhặt được khải mới nhặt tay á đâu một cái miếng nhờ mở bình thường mà là bình thường mà chắc nó bị à, lỗi tên nhân vật hay sao anh em bây giờ mình sách sách mấy phi dân của mình à, qua ừ. bên a chính rồi tiếp theo này là một cái, cái cái quần hay một cái áo đó không nhận được hai cái món thổ một cái một cái giày một cái áo với một cái giày ừ thôi à, giày là thân pháp một, uh, tôi tôi giày bao biết là bắt mang nè nhận được luôn ạ à? <laughs> ok triệu anh long còn 10 kim à ok gì bây giờ hết phải đâu rồi người dân của anh đó má bảy triệu sáu thằng mười kim nó nhận được hai món bắt mang đó em ok xuống giá chứ chứ ông nghĩ một cái ạc ờ, gì đó đầu tư bao nhiêu tiền mà bán có mấy chục triệu ý nói là mình à, đang nói à. đất giá hai con thổ là lâu gớm thằng thổ mình thấy nó lâu phun nó bánh rồi đó cắn phun nó bánh rồi sống này khải về khải thả 10 con rồi khải nha nào hai con thổ này đồng một đặc biệt một con thường á à. đặc biệt thì mong gia truyền thổ đẹp đẹp một tí là ngon không chỉ được mỗi dây chuyền với cái nhẫn à, em em, em đặt cái nhẫn à, không banh thời gian đọc 40 nha có đỡ em không, không, không, không, không, không, không, không. Đặt, đặt nhận thắng băng thời gian cũng đọc 40 nha Nam. 3 triệu không? Ừ. một cái áo ôi áo thổ à chắc nón thổ à áo, áo một dạ. nhẫn một nhẫn một ngọc bội ok phù về bó cho anh em xem này phù vui ha vậy này này đúng rồi ô oh, cái cái ngọc bội ấn một cái nhiều thành cần này nôi chậm ờ, làm ờ, làm thời gian đọc 40 ra ra ui ba mươi ra ôi giờ cái nhắn đọc 40 ngon ra không đâu mình đang tìm cái nhắn 40 chúng đọc anh em ơi trời ơi đâu cái nhẫn có 30 có 20 buồn dữ ta này anh nói gì à tương dương uh, à, bắt lấy là nơi đâu cái nhẫn má 40 mình bợ mẹ mình mua rồi trời cái nhẫn tiếc dữ người ta quá cái nhẫn đào đào, thì giống như nãy đầu chứ à, cái nhẫn trời đất cái, cái góc bộ hồi nãy của anh cũng Giờ nãy vậy đó chụp đại đi lượm thôi giao dịch đi mấy cái này cũng tông mất giao dịch nè thôi ném ra ok đi, rồi ai đâu ném ra đi trời ơi rồi ok cái này rác này, số số rồi được hai giao dịch đi thả à, bot cái góc bộ hồi nãy mà nó hai mươi bốn là ngon luôn á long hà má cái nhẫn, ngon chính đời này không gì hoàng mỹ rồi được hãy lấy lên bot đã đợi xíu Giờ đến Khải thả 10 con anh ạ voi voi voi quá Từ còn một con nghe mi kia nữa đợi chút anh em ơi Đợi bot con nghe mi này Giờ mua con bom tiêu 3 triệu chắc hơi khó à. ừ, Không có không có cái đó này Hiếm à Con tiêu 3 triệu không ai bán đâu Tại vì cái số tiền bỏ ra để mình lấy con bông tiêu phải nằm giá hơn 5 triệu rồi 3 triệu là nhiều ai bán Số tiền bỏ ra là lấy cái tốt đó dạ, hàng nhất hàng nhá từ từ từ từ anh thả hả ok anh thả trước đi rồi anh tùng xả trước đi đến tùng okay. thả trước đi ok thả trước đi em em đi lái lên vài boss anh cứ thả trước đi thấy em đứng ở đó nó xử cho năm đọc có sẵn hết rồi mà cứ thả ra là tự động xử thôi Hai rồi con. đến tùng thả như nào thả con được ít thôi mỗi người 10 con, con. thả cho thèm thèm chơi 5 con à <laughs> anh trả mỗi lần 5 con ok cứ thả thôi em lên nhặt đồ bó cho em xem Để go Tiếp thì 10 nó mang cho cho đẹp ha Rồi, Chào Lâm Hoang vô bùa là đánh thấy đánh lẹ lắm nè chỉ sợ mấy con thổ rồi. đó còn mấy con con, này nó được lẹ nhạc này nhạc nhạc nhạc, nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc nhạc này rồi lụm tiên thấy nhẫn như tới con hề mọc chết nè à, cái nhận thổ đó mình à, ngon hề mọc á mình Bốn chờ mà không có rồi còn ba con thổ còn ba con thổ đứng đợi tí nữa thổ đánh hơi lâu Lụng này luôn giờ bói luôn này Xong thả tiếp <coughs> ai xem đồ độc là Trời, có thể khẩu có, có hai con khẩu rất ba món gì rồi không có cái nhẫn nào luôn vãi cảnh rồi rồi khui này thả tiếp anh đây không có một cái nhẫn thổ luôn em mày Ôi Ôi bị lắc mẹ rồi Không bật được cái trang chủ lên Không đọc được cái trang bán đồ lên Vãi chưa? Ở vô số Em thả cái cái, cái... Ờ, <laughs> bị lắc Ngọc Bị lắc Khui Sao Má không có 40 Lắc một ngọc bò 540 Ôi sinh lực cao ngon Khăn lôi 15 Khăn lôi 8 Số 120 Ráp 130 Ráp thăng lô 15 trúng độc 20 ra một ngọc bội chậm bốn trúng độc 40 ra rồi tổng ra còn uh, được một ngọc bội 540 nam đẹp anh em ơi với lại một ngọc bội không bằng trúng độc đúng trúng độc dùng một mới này rồi anh em nào nãy nói xin đồ cho xe giờ đâu anh em ơi gì tương dương tương dương bắc này anh em phải vứt cho này anh em đây tớ tớ tớ khải ơi tương dương bắc tương dương bắc đi tương dương bắc đi đứng sẵn ngay ngay chỗ cái tháp đi vứt cho này Mấy cái đồ khăn lôi làm chậm 30 này em có lấy không em? Cái này chắc cũng không cần có. Mấy cái này đồ giả tấu không em lấy gì đây Ở à, đây, đây chừng kia đây đây đây đây. Đây. Đây. Lùm mấy cái này đó là giả tấu này. Chậm 30. Dưới đất dưới đất. Rồi lùm đây. Được uh, mấy cái này uh, ngồi tương đối tiếp dịch xong. Bỏ vô khỏi chậm. Chắc là chạy lên lập đồ kìa. Ok. PT ạc ạc bé hân cho lượm đồ với ơi sao lượm được đừng đừng đừng khải lượm khải bói chứ à, ừ ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi năm món sáu món bảy món ôi thả tiếp nhá thả tiếp Trời, lại khăn loi 15 Ôi, xin chào chuyện khăn cả 10 đâu sao Nhìn tướng 20 chứ Đồ cho chuyện đẹp vãi đái luôn Ngon Đồ, cái chừng nữ anh nè, Rồi cái chừng thúy nữa chứ à, Ngọc bội kim ngon này Anh em nào đi năm hành chuẩn họ ngon nè Một ngọc bội ngon luôn Trong 40 không hỏi 15 sinh lực lực đẹp luôn Nhắn Nhắn kim rác Nhắn mọc rác Đây đây lấy, lấy đồ tiếp này em ơi Lấy đồ tiếp này em ơi Cho là gia tấu ờ, này Đó à, Này sinh lực sức mạnh xấu quá Ngọc bội này được này Ngọc bội này được này Có người xài này gia truyền này có người xài này các bọn không lôi một lần vứt luôn rồi anh Tùng ơi coi giá truyền này cũng khá ok này mà nữ <laughs> kháng đẹp vãi đái ô oh, kháng hỏng 19 rồi chỗ này đi xét đi xét ờ, em nào mà đi xét đỉnh quốc á kèm với giá truyền này ngon rất xét đỉnh quắc chiên này ngon rồi tiếp sớm sớm chắc có hiệu quả dịch kịp mới cùng chết ờ, sớm sớm là họ họ những mọc chết sớm sao tất nè ngọc bội này anh em làm anh em hành chuẩn nè anh em ngon ấy kim thiên nhẫn cái bang sinh lực lực đẹp luôn giờ này cái chị thấy cả mười hơi hơi tệ ừ hơi tệ cho lên mới được tương đối mà nó bù qua cái là kháng họ sinh khí nữa nhau ôi sinh lực đẹp má bả trưởng luôn này này võ đang ha đang đẹp xem lại cái ngọc bội nữ cái, này võ đang quyền xét hiệp xét định quốc quá đẹp lục đồ lục đồ đây đâm đồ anh ơi đánh đồ nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt nhặt rồi lần này trên đầu nó quýnh quá với công ui đồng hồ tắt tu rồi mà ba rồi một dây chuyền hai dây chuyền một giày một nón một nhẫn dây chuyền tiếp mắng này mắng thủ à qua bên kia nhặt rồi ok thủ quýnh đón cái rồi bắn bắn thêm một cái nữa rồi rồi nhanh mình chết <clears throat> thả còn chục con nữa anh em ơi thôn này chỉ đánh khoảng tầm 25 30 con thôi ai còn bắt nào anh em ra thả lung lần em ơi anh vô thường có bắt không vô thường không rồi vô thường ơi con tổng hết rồi hả anh tổng chết hết rồi anh có 15 con tôi còn hai con lên nga vi tạp nhất hải nhá rồi tới này em em xong đánh nga vi tạp em xong còn 8 con ủa anh vô thường này nó đánh đâu ta anh chuyện nhìn đẹp vãi mình xét định quốc xét định quốc đùng rồi một dây chuyền nữa dây chuyền thổ hai chuyền thổ là ngon nha có cơ hội dây hai dây chuyền này rồi để em bói xong này rồi em thả bót em lên cái game tát, vui lại kẹt gấp nữa nó là kẹt nữa trời đậm tay vô nữa này khui anh em ơi khui anh em ơi vô hạng vô hạng khui này ừ kim rắc giả tẩu giả tẩu giả tẩu luôn giả tẩu luôn giả tẩu luôn nhẫn giả tẩu luôn à, thêm một ngọc bò dòng chậm giống mưa dòng một rác luôn rác luôn thì dành đọc dòng một dày khăn lôi chậm 30 rồi chỗ này rác anh Tùng không có gì hết rồi đưa cho thằng em đi làm giả tẩu này đây đây đây đây đây tương dương bắc đây lái này anh tùng dạ, à, gì tương dương bắc lái đồ luôn tùng ơi giờ tương bắc lái đồ luôn này hả dạ, bộ kim đẹp không em kịp đẹp cân bằng anh quá đẹp luôn cái bộ kim để cho chân nhẫn loạn thì về chơi ừ giá hợp lý giá tấu này bàn đó hồi trước nhiều em cho quá trời luôn anh tùng ơi ừ. vậy tương dương bắt lấy lấy đồ anh ơi chặt rương em rồi tương nhiên bắt em đi tương dương bắt đây mấy, em mấy cái món này nữa làm giả tổ này nghe như hương lên đây đây không chỗ này chỗ này giao dịch đây giao dịch đây nhiều lắm ném cái công giao dịch đi con cá ba rồng một trăm chín bảy tám gì đấy em đưa này một giải chuyền kháng cả này một ngọc bội trốn kháng hỏa này một ngọc bội làm tạo này anh em nào xem mà lực lấy cái nào hỏi anh Tùng đấy anh anh, nam ơi nam gì à, tư nhân bắt đi lấy cái ngọc bội kim này rồi Nam ơi tôi nhận bắt Lá cho thì nhận lợn hợp lý á Cho nó có sinh lực mạnh nào thế Nam đẹp hơn nhiều Còn một kim Nam một sinh lực 198 cơ À vẫn ngon Còn trẻ băng rồng ngày xưa mà Cái này cũng được này coi cái nào lái thì lái nha Rồi ok Giờ đến khả thả này mày Nam xem mà cho em Đúng không Chứ em mua cái đấy mà 198 Lên dạ. dạ. Đến mình đồng này là mình thả này Go Let's go baby Em em em Cái bộ con thì rất đẹp mà Let's go <clears throat> giờ về chờ chó 40 thôi câu tay với lại sao rồi sao rồi nãy giờ ờ, có ra siêu phẩm gì không không không đừng nhọc bòi uh... Ờ, dương khá tất cả 20 mươi <laughs> khá tất cả 20 kháng hỏa 19 choáng 30 sinh lực 125 sinh khí 15 148 sinh khí 15 nữa sinh khí 15 nữa dì bờ luôn là cái nào vậy chị Đâu? truyền mà. Đó. Chỉ Ủa đấy, chỉ... em bot con băng mà nó không lên ta. Đến từng bot đi. Đấy em bot lên băng. Nhưng mà, em dùng xếp nhưng mà em phải dùng định quốc với định quốc. được định, quốc là xài được. Cái đó chỉ cho võ đang thôi, giả truyền đó võ đang đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Là cái Bình Dương nó bắt lên hả? Không, cái Bình Dương là cái của nó. Cái phong đỏ em ơi. <clears throat> xong này à, à, lên ngày 18 em còn 4 8 con nữa nha anh Tùng em đánh hai ừ. tuần nữa ngày 18 à, anh một con em một con đưa ra ừ. hai anh em mình thả chung đó lệ nhật đô ôi xa có vũ khí nha vũ khí thủy nha vũ khí thủy với kim đây dì vợ anh họ ơi <laughs> hai cái vũ khí dì <laughs> vợ anh họ ơi <laughs> anh họ là thấy vậy anh đang xem like anh em gần 200 người đang xem nè ui đồ anh con này nó vừa khui đồ <clears throat> coi tụi bay có hack gì không hả ừ. hai cây vũ khí nè về vợn cây vũ khí nào ba món nữa đậm đồ rồi khui gì bờ không nè còn thêm tô này giờ bờ nha nè khui Wow, sang rồi bòi 25 40 đủ cái này cái nhẫn ngon rồi Đang cần cái nhẫn cho cái bòi gì trời Trời ơi bòi bờ tây bờ tây này cho anh em năm hành phá hành thủy cũng ngon này dạo đan này kim rác đồ gia toán là kiên ơi vũ khí cho cái vũ khí rác chán và đẩy và đái luôn sinh lực sát thương các kiểu hơn bằng sắt trời cái vũ khí sát thương rác rác hết rác luôn rác luôn trời đã lưng 21 20 động 40 à, lên tổng luôn rồi 40 là ngon rồi anh Tùng có cái mới rồi mà ra dạ. ra dạ. Tài ơi có vũ khí uh, choáng uh, 30 40 xin để đổi cái tiêu này với không có không có đó đây làm làm đồ không có có đồ nào thì báo không cho chứ hôm này không có uhm, mấy cái này cho này là nhà tổ này đó rồi thôi ở, ở ờ, ờ, đây em ơi xong rồi một cái đồ này đây này tập sớm rồi này sinh lực cao sinh lực cao là nhà tổ này một cái <laughs> Rồi, ok, sức mạnh 14 Rồi, cái này là khai kích đồ nè Bye bye anh em nha, anh em ơi Rồi, ok Còn tiếp tục anh em ơi <laughs> Rồi, đây mấy cái đồ này là khai bó là khai, khai còn 8 con nữa nè, là khai khá 8 con nữa Đồ, à, cái, cái, cái học bội này buồn gơ gốm, cái nhẫn là bờ kẹo rồi anh em Nhẫn là đẹp rồi, đang tìm cái nhẫn này chứ Ngọc bội nhìn đẹp vãi chứ, Sinh lực lực đều luôn Rồi để em đi lấy thêm mà 8 con nữa anh em đợi chút nha Trong thời gian chờ đợi anh em có thể cho Khải một lần hồi chơi anh em ơi Rồi đưa cho nó phù gì nó lấy 8 cái lên bài boss lên hả có đủ hết hàng mấy cái rồi à, làm tôi nữa còn bốn con hơn à rồi giao dịch phần này còn bốn con đặc biệt những con uh, ờ, bốt tiểu rồi hết hàng rồi hết hàng quá cũng thường rồi <clears throat> Rồi thả tiếp bốn con này nó lên con nghe 18 nha anh em Nó đang mất con thường rồi à. Mày quên giao dịch cái kia rậu Quên giao dịch cái ờ, thân ờ, thổ điệp phù là phù gì rồi Anh em nào đi phong độ đi kìa anh em ơi Rồi đâm tiền Ờ, bốn à, con châm vàng tiếp tục này bốn đặc biệt kiếm nhận ơi kiếm nhận thuộc không bằng 40 rồi em giang đọc 40 rồi rồi vô bờ kẹo điện như vậy đâu vậy à? con thuyền lắc kìa khả ừ nó chạy con đường mong em thêm chi vậy ta đừng ngáo hả à? tự cứ chạy theo đường mong em mà trong cái đó khắc mấy mà cứ nó <laughs> như đít đường mong em chi vậy <laughs> áo vai con game mi này con thấy này nó bị gì vậy tất cả tôi bật lại rồi à, bốn con đặc biệt này, mày có một thủy nè không có thổ hết thổ rồi thủy kim mà. không ghi hồi trái này ghi hồi trái này bị kẹt gấp không đánh được đâu mà không bua được nên không đánh được nó dính bao gạo rồi không đánh được ừ nãy cái ông nào cũng thả lộn vô cái bao gạo không đánh được rồi quay nhật đồ nè sư phẩm ơi sư phẩm ơi bốn con đặc biệt thủy là nhẫn kháng họa trong 40 kim thì gia truyền kháng cả kim mọc thì gia truyền kháng cả mọc thôi đồ chả có gì luôn rồi mình nhặt đồ này chết này ok nhiệt độ, nhẫn thấy nhẫn này ngọc bội dây chuyền này ngọc bội được năm món đồ má lần này đánh bốn con được năm món chờ này đánh bốn con được mớ đồ này đánh bốn con được năm món hên xui vậy đấy ui Thợ nhầm trong họ Rắc Kim rắc luôn Rắc luôn Rắc luôn Rắc luôn hoàn toàn rắc luôn em mà Rắc hoàn toàn Nhận gia tấu này Nhận thắng độc gia tấu thể lực cao này Sức mạnh Rồi ok Ở đây đây đây lấy thêm hai món gia tấu này ấy ơi không nên khải thương này kia là đoán tổng mấy cái phải thì việt nam thì cất vào à, ờ, chống dòng cuối chống dòng cuối chống dòng cuối không tìm được con chống dòng cuối này chuyện chống dòng cuối rồi con con con luôn con con luôn mùa liệu mang xét hiệp cốt được không nhỉ nếu cá đồ xéo dòng đẹp hiệp cốt vẫn ok no rồi ok lên ngày mi build ờ, con lô chú build đủ hiệu ứng nó là ok rồi 80 chón 80 chậm là nó bút khỏi chơi luôn không tại vì tại nơi nó bé chỉ được 40 40 40 choáng 80 chậm thôi dạ được rồi dạ là trúng rồi nếu ừ, mà anh lên được à, đồ hiệp cốt á thì phải trang bị cho nó hai món thủ lý làm chậm là như làm phần thủ lý càng cao thì bút càng khỏe vậy đó chứ bây giờ nó con đường môn cửa một phát hết luôn không đúng rồi giờ không có phòng thủ lý nữa kỳ hậu một phần không có phòng thủ lý nữa rồi lên ngày 18 tám ngày năm mươi vạn cầm tiền lên này kiểu muốn remote private mà chúng chạy chỗ như là à, anh em anh em rảnh tay lên 18 phụ dùm hai con boss em ơi những anh em phá nội công á những anh em phá nội công á kẹp chai kẹp lọ đánh được á được võ võ đang kiếm võ đang kiếm anh lên anh chết á nó đụng anh cái anh chết à mất tiểu mà làm hai mất tiểu nữa anh em ơi mở được uh, con uh, thủy thổ hỏa thủy thổ hỏa một hay là là chụp dứt này là ba bút tiểu rồi mà ba bút tiểu ơi anh ơi hôm nay nó đo đo chưa bây giờ là cũng biết kiếp nó trả năm mươi trưởng nó trả bảy kim bán rồi em bảy kim thì rẻ quá coi thử nào nào ờ, nếu mà bảy kim anh thấy được anh bán như bảy kim thì rẻ quá tại vì vừa rồi em em mua 15 kim á mới mua cách đây uh, à, 10 ngày trước 15 kim chanh cơ bản là bây giờ là không có người mua ấy ừ cơ bản như vậy trong đó cuốn gami kiếm thì cực kỳ hiếm rồi được bán luôn đi long ơi để mai mua được hiếm <laughs> người Ta mua xuống phải. Đấy. cái vấn đề không phải là rẻ hay mắc vấn đề là không có người mua đúng rồi ví dụ bây giờ ví dụ mà anh tùng đang cần cuốn gì ví dụ mà, mà ngay cuốn đó mình đang cần đi thì năm ba kim là chuyện bình thường nhưng vấn đề là không có người mua đúng rồi à, đi qua kêu bảy kim cái nói trả lời chút xíu nữa được không bạn kêu bảy bảy kim được tiêu dịch nhanh điều ừ. võ đăng quyền mà có bán à, được thì bán hộ anh này giờ <laughs> đăng quyền được bán hộ anh luôn <laughs> <laughs> Là, dạ, là tính ra lỗ anh Long lỗ khoảng 2 kill như mấy vẫn vẫn có cơ hội tiếp tục mua những cuốn khác thử nghiệm chứ lỗ lỗ chứ phải lỗ quầy ừ. tiền luôn ấy chứ lỗ đâu tiền gì em cũng giờ đang quyền không bắn được mà giờ đang quyền không bắn được anh giao bí kíp lên có người hỏi rồi mừng bữa mở mấy cuốn giao lên nó không nằm hỏi luôn không ai thèm hỏi tới, tới bây giờ còn trong gương <laughs> khả năng buồn năm đọc hay phô anh... gì đó nè như anh bây giờ có, có khoảng độ tầm hai cuốn mật à, phổ độ này ba cuốn phổ độ cả khải đưa là ba cuốn phổ độ đúng rồi ba cuốn thiên ngoại ba cuốn bạo vũ mấy hôm thi đấu nó mở đấy một võ đăng quyền một cửu cung một loạn hoàng kích thiên vương trì thiên vương đao thì rất nhiều <laughs> cứ ra nhiệt tình khi nào em bảo ngừng là ngừng rút luôn anh em anh em phù hết gì mà em nha cho nó mất đam luôn nha đừng đứng leo leo bên kia chơi đứng leo leo kia nó dính đam của anh em á không à, bất tiểu thì rệt rẹt ba con đánh rất nhạt anh em ra cho anh à, mấy cuốn đại bí tịch của nga mi về ok được một được đầm tiền nào ừ. ừ, ừ. <laughs> đại mật tịch của Nga Mi với đại bí tịch của đường môn đường ra quyển 9, quyển 10 nhá anh em anh em uh, gọi hồi họ sao ta mình không thấy hồi họ luôn em được được phải tách auto cái đi dọn vòng thôi máu của hồi họ nó bị ẩn rồi ẩn thân chi thực rồi không thấy à ôi ôi họ lần chết rồi phù phù phù phù phù phù phù dùng khái em ơi đúng rồi đụng mới thấy con họ con thổ gần chết rồi rồi anh em cứ phù đi để khải lo con này ra ok phù cảm ơn em này phù có đi em ơi thật sự chưa anh thổi chết trước buồn gái cho em đọc buồn cái nữa kết kết thúc này này bùa này bùa này em anh em có thích đánh boss không may lại không gom đi anh gom đánh đi thì vui họ hỏi em có thích xem mình bot không thì mai anh sẽ bảo em Trời, cái này khỏi nói thích lúc nào cũng thích <laughs> hai ba mà hơn 200 người vẫn còn chờ đợi mà không <laughs> cua di chuyển tào lao nè rồi mai thì anh bảo nó phải gom lệnh bài ờ, gom đi đánh à còn uh, gom đi anh không đánh em đánh cho em mua em đánh cho đánh cho có người xem ok thì bảo nó gom à. bọn nó gom nhanh tự sắc về ok anh này Lúc, con họ còn chết không chịu chết nữa mày giờ mình phải nhoi nhoi nhoi một tí họ gần chết rồi họ họ họ, họ một trăm máu rồi này thái thái không em đó họ một trăm máu thấy chưa rồi mình làm đồ, đô nhật đô nhật đô <clears throat> <clears throat> sao không lượm con bốt thủy lúc nãy thả nhầm á à mấy ông kia ông thả ngay cái bao cát bao gạo chỗ đó không đánh được này mà không bùa được không đánh nổi phải bùa được đem độc bùa được mới đánh được mong sao cái cái cái con ờ, họ này nó ra phần thu lý làm chậm một cách kiểu là ngon ăn luôn nè dạ ủa cái gì vậy luôn là sao ồ em sáng bị đít đạt vãi chướng tưởng đít đạt chứ vãi lồn gần chết rồi hết buồn nữa đâu buồn nữa rồi nó chưa chết đâu đã ra đi uh, của Nguyễn Ngâm Y Bù cái gì bù cũng được Đi server mới bị giật phải không anh em? Ừ em mới bị giật em đơ hình luôn mà Ủa má tự nhiên mình mình đó giờ đi giật Thiền có bao giờ boss chết đâu mà tự nhiên chết nhảm thì Đi thấy đứng là tao nói ủa gì kỳ vậy trời Tao thấy tụi nó đứng hình hết không ai đánh gì hết Xàm thiệt Nhiệt độ nè đấm hàng đấm hàng gõ mấy cái thì nhanh gần chết luôn ui con họ gần chết rồi ui ui ui thêm thêm thêm họ gần chết rồi họ gần chết rồi họ gần chết rồi kết thúc họ nào cái người bắn rồi lâm tiên hai con chết luôn lầm đồ lầm đồ lầm đồ lầm lầm lầm lầm lầm lầm lầm lâm ôi mới con họ chết thôi từ từ từ đùm đùm đùm đùm đùm đùm chạy chạy chạy ôi xin chết vãi <laughs> đồ xin chết đậu hơn con nước hơn xong rồi đó vãi đồ vãi đồ vãi đồ vãi à con đôi vậy đó ai sẽ thay luôn chậm dòng hai mới đâu anh em trong ban cần dòng một khá là nhiều đó phòng thủ lý làm chậm đâu Trời, ra ơi ra lần đấy à, xuống năm năm xuống trời cầu cái làm chậm bốn mươi ra à, dùng hai mới đâu một ngọc bội một đan lưng anh em ơi thun lý chậm, ok ô, oh, đó cái dòng một là mình ngon nhỉ? Dòng một đi tăng dòng môn của nghe mi ngon luôn Tổng ơi Này Này dùng hai mục tiêu rồi dùng hai chiều rồi dùng hai thì chiến nghe mi năm hành này À ờ, lên bùa tiếp Bàn nhựa, bàn nhựa. phải kéo lên thử con thấy yên nó có nhặt được cái cuốn gì không? mấy cái cuốn đó thì nó nhân dân vô rương gì nè tiên thổ lộ không có gì hết <laughs> bó tay luôn em ơi con đó bó tay không gỡ được con đó là mấy thằng băng khác nó nó, nó thả đó mà nó thả bị lói giờ đến mình thổ chết này à, thổ chết này là nhiệt độ này thổ chết lầm tiền lầm tiền về bờ lại độc phòng đại lực lôi phòng bằng nhựa <laughs> <laughs> thì đây tử thị tinh chứ không có đồ đâu mà nhồi vậy rồi vô nhiệt độ bị uh, nhanh tay trốn này rồi xong nó quýnh sớm chết đậu xanh uống mình máu vậy nó nhiệt độ nó nhiệt độ rồi xong luôn đậu xanh má không có đánh chết mẹ đâu chết chết chết cái này là đúng một đào chết luôn nè vãi chứ thiệt rằng nó mất tiền từ lấy năm độc lên nhảy, đi cũng không không kịp đồ nữa mà thôi chả có đồ gì đâu lên nhặt nhanh cho nó hết hàng nhặt nhanh không nó chết nữa rồi xong đủ năm độc chết luôn rồi không nhặt được luôn rồi chết tôi chết tôi nó rất là hai đóng tiền này mình đóng rồi đụng năm đọc một cái chết <laughs> ok hiếu là vui ơi lên nhiệt độ cái năm mày. chết đóng tiền này mình đóng rồi rồi xong má mất ờ, một cái áo áo thổ một đai lưng thổ à, đang còn đai lưng thổ rồi chứ vái đạn thì à con vắt này đánh đâu vái trứng mất đây lưng thổ cho năm độc lên nữa khui này khui đồ này nè khui hàng không bằng trung độc ra trời ơi 40 ngon lành mà tóc có 11 thảm vái chứ sao không tóc thốc quá sinh lực 37 dỗ quá bình phòng cao họ rác qua rác qua rác luôn buồn cái nữa ê buồn cá nương lên nhiệt độ thủy gần chết rồi Ây <laughs> da, ây da, ây da, ây Bên này tôi vẫn vui như thường Với một pha đập đầu vào mộ của Khải <laughs> à, Thủy chết này nó ơi, nhiệt đồ này do thả nhiều boss quá nó khỏe quá có một đam mà chết rồi đâu giờ à, đang quyền bây giờ anh à, nói giá bao nhiêu anh tùng bán bao nhiêu thì bán Thôi ờ, ý, à, ý anh sao tụi, tụi, tụi nó tụi nó bây giờ thu mua anh bên anh đến nhiều quá chết được vài kim không bán thu hồi vốn sớm đi em đang dạo tốt bên bên S7 ừ. nếu mà nó gộp thật ấy thì ở vị trí cái bong bổng bạn có 5 ca vạn rồi gộp Đồng thật biết các thứ chắc chắn là thật luôn cái này anh có bán thì bán sớm cái kim có muộn anh bảo nó 10 kim mà suốt cái mấy ngày nay nó có bán bên kia em chạm tốt cái s 7 nó chi tiết tính bằng ca vạn và nó bán cho cả dương ấy <laughs> đúng rồi bên kia bên kia ờ, kiếp nhiều bên kia bên nhiều nếu mà nó nếu mà nó gộp thật nếu mà nó gộp thật chắc chắn sẽ rất rẻ nên anh bán thì bán luôn đi rồi để bán bán bán bà năm kim đi ờ giờ đóng quyền đem kim bán ngon rồi giờ năm kim này bị kiếp bên kia là giờ đóng quyền mà giờ đóng quyền đem kim là ngon đấy bán ờ, bộ đấy S, S, S7 với S, 8 khi nào gộp gộp vậy ta? Má 19 20. Dự kiến là 15, theo tin đồn. Theo tin đồn là thế. Không biết được. 15 15 tháng 5 hả? Giỏi vào tay. Tin đồn, tin đồn Đây tin về hè nhá, anh em nhá. Đây tin về hè nhá. Chưa có tin chính thức nha, tin về hè thôi. Ừ, ôi anh tùng ơi đồ đôi dây tức dữ ta trời ơi cái này bốn mươi chón nữa là vô đói nữa hành lâm luôn kìa đâu à, hai mươi chón này rác dữ ta thôi cho nên nào lái thì lái sai được bốn mươi sáu không độ bốn mươi ừ giờ giờ như vậy nữ thì mình giúp liền ôi nó đâu vậy nam ông ơi đây dương đây ừ thì cất mấy cái đồ này em cất anh em nào cần em cho mà còn em cho chứ mấy cái này đó, em đâu xài đâu. Anh Nam ơi, anh Nam ơi. Ờ. Này mắc đồ sáu dòng này anh em không? Đồ sáu dòng đẹp không ấy chứ. Này, sáu dòng này. Hai tập cốt chưa bán được đúng không? Này, đồ sáu dòng này. Thì cần bán máy kim rồi, cái Ngọc bội bán có máy kim mà. Ừ. Bán chưa? Bán chưa? Bán chưa? Ôi. Bán rồi à? Có cái Ngọc bội thôi, còn bộ đồ còn á. À. Ờ. Thế Ok anh em ơi, nói chung là bắt 74 ờ, này thì hoàn toàn không thu được gì sản phẩm nha anh em ơi Rồi ờ, nói chung anh em nào thích đánh thì ờ, ủng hộ cho Khải video này hơn 100 like Có thể 200 like Khải sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo anh em ơi Cảm ơn anh em đã theo dõi rất nhiều nha Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút like chia sẻ ủng hộ Khải nha nè Chia sẻ để nhiều anh em nào chơi Võ Lâm có thể biết đến cái server S8 Phật Sơn Ký Sử cũng như là trang chủ game công thành chiến sư.net Server hoạt động mọi Tây nha nè Đó, đó được bán đồ này vấn đề thì không bao nhiêu này để quốc cho anh em ban xạ rồi, đồ đâu dậy, tóc có 11 vậy trời rồi nè tóc này được ba 31 rồi ngon dậy, ôi sợ ơi đồ vậy trong 40 là đẹp rồi nhưng mà sinh lực lực hơi xấu rồi trung tâm này đồ rất là hiếm nè đỡ mà sở hữu những trang bị xấu dòng mắt ộp thì thực sự rất là hiếm nói chung là cũng khó rồi anh em xem video đừng quên ủng hộ khảo like chia sẻ ủng hộ chơi nha cảm ơn anh em rất nhiều bây giờ khảo trở lại với hoạt động của ban này